giờ ta đã xa rồi ôm ấp hoài giấc mộng tình lứa đôi trong đêm nay không tròn tình xưa cũng không còn như nước mai đã mòn tháng chết tình khi nào lòng đớn đau yêu em giật em xót xa vì em đêm giá lạnh mơ về tình nhân thôi cũng như bèo mây tình yêu ngỡ gió lạnh tràn qua tìm đâu thấy bóng hình xưa chẳng chia đôi câu thề đường xa cô đơn lối về ta có nợ gì nhau mà sao vẫn luôn khổ đau đã xa rồi ôm ấp hoài sợ cơn gió lạnh tràn qua tìm đâu thấy bóng hình xưa trong chia đôi có thể đường xa cô đơn lối về ta có nợ gì nhau mà sao vẫn luôn khổ đau thôi cũng như bèo mây tình yêu ngỡ đóng đầy cơn gió lạnh tràn qua tìm đâu thấy bóng hình xưa chẳng chia đôi có thể đường xa cô đơn lộn về ta có nợ gì nhau mà sao vẫn luôn khổ đau ta có nợ gì nhau mà sao vẫn